trao đến nhau sao đành phai mau để em cô đơn mãi đây sao người hững hờ người quên đi tiếng yêu xưa đã hẹn thề ngày nào ta trao đến nhau bao lời yêu thương cầm tay anh em ước mơ không rời xa nhau tình yêu ta như ánh trăng sao ở trên trời như đôi chim én bay đi khắp phương nào vì sao em đi chẳng nói anh người ơi để anh cô đơn tiếc nuối yêu thương đã nhạt nhòa tình nhân vui bóng dưng sao nỡ vụt mất sao bao nhiêu trái nàng cho mỗi duyên mình vì sao em đi chẳng nói anh người ơi làm sao anh quên những tháng năm ta đã mặn nồng người vô tâm lãng quên nào khi sao khiến đến người Ven trên thuyền mãi lênh đênh em cô đơn như con thuyền ấy nhằm theo sông thuyền ở ngoài khơi bên nơi nào mình bàn nhé rồi tương lai mai sau từng bước lên cao cuộc sống hơn thua ganh đua giúp ta kiên cường hơn đừng trách ông trời không cho ta may mắn ở đời cũng do ta mà thôi chưa trách một ai khác trời sẽ thương ai trong phong ba vì có mấy ai sinh ra trong nhung gấm nua là ta hãy thương đời ta cố vươn mình bạn nhé rồi tương lai mai sau từng bước lên cao cuộc sống hơn thua giành đua giúp ta kiên cường hơn đừng trách ông trời không cho ta may mắn ở đời cũng do ta mà thôi chưa trách một ai khác trời sẽ thương ai trong phong ba nhiều hứa với em đi hết con đường trọn đời bên nhau như lời hứa dù cuộc sống mai này vất vả bao nhiêu trọn đời tình nghĩa phu thề đến hết đời tình vẫn như xưa cảm ơn em. anh yêu yêu rất nhiều hứa với em đi hết con đường trọn đời bên nhau như lời hứa dù cuộc sống mai này vất vả bao nhiêu trọn đời tình nghĩa phu thề đến hết đời tình vẫn như xưa cảm a man. đời không ai thế ai hỡi người anh yêu thương anh thương em là cả cuộc đời tình thương đó là tình hiểu thấu cả đời này chỉ dành cho em tình thương đó là tình hiểu thấu cả đời này chỉ dành cho tài từng ngày ngậm ngùi mà nuốt đắng đi bạn ơi nghĩ cho ngày mai cuộc đời này anh chẳng mong một mái tương lai đổi đời mà cuộc đời đâu dễ một bước chân lên cao thần trời cuộc đời này có mấy anh ngồi không xây lên bạc vàng bao phòng bà bao táp tôi nhục đắng cây thân làm thuê nhiều lần ta khóc mà đời có thấu dòng đời thì vẫn trôi vô tình như thế nhiều lần được tin báo nơi làng quê khiến ta lòng đau tiền bạc thì chẳng có thân làm thuê sông xa mẹ cha cuộc đời người ta ai ai cũng muốn rồi một ngày thoát ly thân phận bạc béo của kiếp nghèo khoái tiếng mỉa mai bên tai từng ngày ngậm ngùi mà nuốt đắng đi bạn ơi nghĩ cho ngày mai cuộc đời này anh chẳng mong một mái tương lai đổi đời mà cuộc đời đâu dễ một bước chân lên cao tận trời cuộc đời này có mấy anh ngồi không xây lên bạc vàng bao phòng bà bao táp tôi nhục đắng tay thân làm thuê nhiều lần ta khóc mà đời có thấu dòng đời thì vẫn trôi vô tình như thế nhiều lần được tin báo nơi làng quê khiến ta lòng đau tiền bạc thì chẳng có thân làm thuê sông xa mẹ cha cuộc đời người ta ai ai cũng muốn rồi một ngày thoát ly thân phận bạc béo cuộc sadness có trước mất sau tình người xin giữ để ngày sau còn nhau tiền mang lấy khổ đau phụ tình quên hết nghĩa tình còn người đồng tiền bạc trắng như tờ giấy mà thôi đắng cay cô ai cũng nó mà xa đời người ai chẳng muốn trong tay luôn có tiền nhưng sống sao cho chót chọn tình cho nghĩa nhân tiền bọt bèo như nước như tờ giấy người ơi khi ốm đau mới quý thâm tình là tốt hơn tình họ hàng cũng chẳng quan tâm lo lắng gì khi xuôi tay nhắm mắt chẳng mang được thứ trước mất sau tình người xin giữ để ngày sau còn nhau tiền mang lấy khổ đau phụ tình quên hết nghĩa tình còn người đồng tiền bạc trắng như tờ giấy mà thôi đắng cay cô ai cũng vì nó mà xa đời người ai chẳng muốn trong tay luôn có tiền nhưng sống sao cho chót chọn tình chọn nghĩa nhân tiền bột bèo như nước như tờ giấy người ơi khi ốm đau mới quý thâm tình là tốt hơn tình họ hàng cũng chẳng quan tâm lo lắng gì khi xuôi tay nhắm mắt chẳng mang được thứ sẽ cuối cùng mình anh đứng ngần ngơ khóc thương cho tình ta giọt nước mắt đàn ông lạnh lùng rơi đắng môi chia ly mấy ai lòng không đau giờ chia tay biệt ly đưa người yêu ra bến xe mai đây đường tình chia hai lối dòng nước mắt hoa chung nỗi đắng cay bên người một người ở lại một người đi còn đâu phút nông say vui buồn khi ta có nhau trên con đường quê cùng chung bước giờ em đi về đâu nơi đất khách quê người đời em biết ra sao ngày sau vòng xe lăn bánh đưa người đi xa khuất nơi cuối đường giờ mỗi đưa một nơi biết bao giờ gặp lại làm sao quên hỡi em làm sao có thể quên bao nhiêu yêu thương đành tan vỡ giờ không biết em đi về đâu trên chuyến xe cuối cùng mình anh đứng ngần ngơ khóc thương cho tình ta giọt nước mắt đàn ông lạnh lùng rơi đắng môi chia ly mấy ai lòng không đau khôn làm chi em ơi lá xanh rồi cũng phai màu ngỡ duyên mình bên lâu ai ngờ lại xa cách nhau chẳng treo trên mái ahí mình quá. mà mai tận đáy con tim xin mang theo kỷ niệm thêm bao nhiêu tre kia bến nước con đò nơi ấy ta hẹn hò giờ không thấy bóng người xưa đâu nhìn dòng sông lặng trôi hoa lục bình tím nở cô em lặng diện giờ quên hết những lời thề xưa đành sao hỡi em em tách bến sang bờ gương nước chưa phải mờ mình chung bóng những ngày bên nhau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 thuận hòa dù đời nghèo mà tình yêu mãi mặn mà cho tâm hồn đau khổ đừng nói xa nhau cho mắt lệ hoen mơ lời thiết tha qua tâm tư tròn mộng tròn mơ vết tình khắc lên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chờ mình đã đi chung trên con đường dáng dừa mình đã gieo nêu nghe chiếc bể mưa nguồn màu áo cho người nặng hành trang có bạc trắng với phong sương vẫn còn đậm tình thương đời hay nói rằng yêu là chết ở trong lòng một ít vì mấy khi yêu mà chẳng được được người yêu không bao giờ ly biệt chỉ có đôi ta tha thiết mong ban đầu đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu với một nhau cho tâm hồn đau khổ đừng nói xa nhau cho mắt lệ hoen mơ lời thiết tha qua tâm tư tròn mộng tròn mơ vết tình khắc lên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chờ mình đã đi chung trên con đường dáng dở mình đã gieo nêu nghe chớp bể mưa nguồn màu áo xưa em đang cho người nặng hành trang có bạc trắng với phong sương vẫn còn đầm tình thương đời hay nói rằng yêu là chết ở trong lòng một ít vì mấy kiêu mà chẳng được được người yêu mong ban đầu đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu với một tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn dâu đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu với một có nghĩa là xa xôi tôi ngóng chờ cũng chỉ là chờ thôi làm sao ngăn được bước người ở lại chung hướng đời tình mình đành chia phôi mắt lệ buồn tuôn mặn bờ chớ hoài những kỷ niệm ngày xưa ngày tối em gặp gỡ ngày ta từ tay vẫy chào mềm lòng chúng mình xa nhau bởi dòng đời tựa sóng dâng cao em ra đi nơi trời xa xứ là nhắn gửi gì về miền đất quê ta chờ cũng chỉ là chờ thôi làm sao ngăn được bước người ở lại chung hướng đời tình mình đành chia phôi mắt lệ buồn tuôn mặn bờ môi làm sao ngăn được bước người ở lại chung hướng đời tình mình đành chia phôi mắt lệ buồn tuôn mặn bờ